Donald Trump có lẽ là vị tổng thống chịu nhiều phong ba bão táp nhất trong lịch sử chính trị Mỹ. Ngay từ khi tranh cử, ông đã bắt đầu một hành trình dài dưới sự cuồng phong của những lời thoá mạ, miệt thị, vu khống tồi tệ nhất và trở thành mục tiêu khủng bố của phe cánh tả và giới truyền thông. Tại sao phe cánh tả không thể chấp nhận nổi sự tồn tại của ông? Chúng ta hãy cùng suy ngẫm những lý do sau đây một Vị Tổng thống không thể mua chuộc Ngày 15 tháng 8 năm 2015, khi được hỏi trong một lần xuất hiện trước công chúng ở bang Iowa rằng ông có sẵn sàng chi ra một tỷ đô la từ tiền riêng của mình vào chiến dịch tranh cử hay không, Trump đã trả lời Tôi sẽ làm thế, tôi đã làm ra 400 triệu đô la mỗi năm nên làm thế thì cũng đâu có khác biệt gì nhiều. Donald Trump là ứng cử viên giàu nhất, một tỷ phú có thể tự ký xét cho mình thay vì dựa vào sự giúp đỡ từ các nguồn tài trợ bên ngoài. Nó đem lại một lợi thế to lớn về mặt chiến thuật so với các ứng cử viên khác đang chạy đua cạnh tranh với ông. Chính vì con mắt Trump không bị che lấp bởi tiền và suy nghĩ của ông không bị trói buộc bởi lợi ích, ông không cần phải luồn cuối ai, cho nên ông dễ dàng nhận ra vấn đề của nước Mỹ. Đó là lý do Trump đã nhận ra có một chính phủ ngầm, một thế lực đen tối hoàn toàn bị chi phối bởi đồng tiền đang thao túng nước Mỹ từ bên ngoài và cả bên trong. Nửa thế kỷ qua, nước Mỹ đã thông qua những thỏa thuận thương mại có lợi cho các đối tác hơn là cho quốc gia. Mỹ mua nhiều hơn bán, chảy máu việc làm và tiền vốn tư bản chuyển sang phần còn lại của thế giới do các thỏa thuận thương mại quá hào phóng, trong khi đảng Cộng sản Trung Quốc đã vươn cái vòi bạch tuộc ra khắp thế giới mua chuộc các chính trị gia, chi phối ngay cả các tổng thống các quốc gia bằng những cái bắt tay trong bóng tối để họ sẵn sàng bán rẻ đất nước mình, bán rẻ linh hồn mình cho quỷ dữ thì đảng Cộng sản Trung Quốc nhận ra một sự thật rằng Trump là một tổng thống không thể bị mua chuộc. những kẻ bán rẻ đất nước. Trong nhiều thập niên, Donald Trump đã chứng kiến nước Mỹ bị xé toạc, ngày càng lao xuống dốc một nước Mỹ đã từng vĩ đại và chiến thắng, giờ đây đang chìm trong thảm họa suy thoái kinh tế bởi những kẻ bóc lột tiền thuế của dân, khủng bố hoành hành và đáng sợ hơn cả là những kẻ cầm quyền đang cố hủy hoại nước Mỹ từ bên trong. Dưới thời Tổng thống Bill Clinton, Barack Obama Trung Quốc đã phát đạt nhanh chóng một cách bất thường và Mỹ cũng thua lỗ nhanh một cách bất thường. Nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng với tốc độ vũ bão. Các chính sách cùng phản ứng yếu ớt của Obama trước việc Trung Quốc thao túng đồng tiền nước này và nỗ lực phá hủy nền tảng sản xuất Mỹ một cách có hệ thống đã khiến 14,4 triệu người Mỹ mất việc. 3. Giới truyền thông là cánh tay của đảng Dân Chủ truyền thông tinh hoa Mỹ đang từ bỏ vai trò độc lập đưa tin trung thực và chính xác những chủ đề quan trọng. Thay vào đó, các kênh truyền thông dòng chính này đang cố gắng điều khiển người xem tin vào những gì họ muốn truyền tải và ủng hộ cho ứng viên mà họ đã lựa chọn ở cuộc bầu cử các công ty truyền thông Mỹ là cánh tay nối dài của đảng Dân Chủ. Chúng đều được sở hữu bởi các tỷ phú và đảng Cộng sản Trung Quốc những tỷ phú này lại chính là những nhà vận động hành lang hoặc tài trợ cho các chính trị gia, nhưng họ không thể đạt được mục đích đó với Trump. Tổng thống Donald Trump sử dụng mạng xã hội cá nhân như kênh truyền thông riêng của mình và chẳng hề mất xu nào cho báo chí để quảng bá bản thân như các chính trị gia khác. Đó là lý do truyền thông ra sức bôi nhọ, bóp méo, đưa tin sai lệch bằng mọi cách để bôi xấu hình ảnh Trump nhằm tẩy não công chúng. 4. Nước Mỹ sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, hàng loạt gian lận trắng trợn xảy ra trước mắt người dân trên toàn thế giới. Từ bầu cử qua thư, cản trở người giám sát đến giả mạo chữ ký, người chết đi bầu cử cho Biden, máy kiểm phiếu dồn hết lượt bầu của Tổng thống Trump cho Biden. Vào ngày 7 tháng 11, ông Joe Biden tự tuyên bố thắng cử Tuy nhiên, Quốc hội Hoa Kỳ đã ra tuyên bố chưa công nhận ai thắng trong cuộc bầu cử năm 2020. Tổng thống Trump quyết tâm đưa những kẻ gian lận bầu cử này ra ánh sáng và tác cạn đầm lầy Washington. 5. Trận chiến chính tà, người đang chọn, trời đang nhìn vào trước cuộc bầu cử Carlo Maria Vigano, cựu đại sứ tòa thánh Vatican tại Hoa Kỳ và là tổng giám mục danh nghĩa của Urbana, đã ba lần gửi thư ngỏ cho Tổng thống Trump. Trong lá thư đầu tiên, vị tổng giám mục dùng ngôn ngữ kinh thánh để mô tả cuộc giằng co giữa phe chủ nghĩa cộng sản và phe không cộng sản mà ông nhìn nhận từ góc độ tôn giáo. Đồng thời, ông cũng nhắc nhở rằng sự đối lập ấy sẽ được phản ánh trong cuộc bầu cử lần này và phe tà ác muốn bầu ra một chính phủ bóng tối. Trong bức thư thứ hai, ông cảnh báo thế nhân rằng một trận đại chiến sinh tử giữa thiện và ác đang diễn ra. Các thế lực tà ác lợi dụng đại dịch toàn cầu đang hoành hành để tiến hành chương trình nghị sự toàn cầu gọi là sự tái lập vĩ đại, lấy danh nghĩa cuộc khủng hoảng sức khỏe để phong tỏa thế giới yêu cầu người dân giao lại tự do và tài sản, từ đó thiết lập chế độ chuyên chế toàn cầu. Đồng thời, ông cũng nói với thế giới rằng Chúa Toàn Năng đang bày binh bố trận để trợ giúp và bảo vệ Trump. Trong bức thư thứ ba, ông nói với thế giới, Tổng thống Trump là một vị tổng thống vĩ đại nhất từ trước đến nay, đồng thời kêu gọi tất cả những người tốt trên thế giới cầu nguyện cho ông để đánh bại kẻ thù của Chúa ông cũng nhắn nhủ Tổng thống Trump hãy cầu nguyện xin vua của các vị vua cứu rỗi đất nước của Ngài. Tổng thống Trump sẽ kết thúc thế kỷ thống trị bởi dối trá tiền bạc và quyền lực bằng sức mạnh của các giá trị đạo đức mà ông theo đuổi để thách thức mọi quyền lực đen tối của đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là sức mạnh bên trong mà Thượng Đế trao cho ông, giúp ông sắp đặt lại trật tự thế giới thẩm sâu bên trong mỗi người chính là đức tin là sự kết nối với đấng tạo hóa là cội nguồn làm nên sức mạnh của chính nghĩa sự kính ngưỡng sâu thẳm với đấng sáng thế sự chính trực can trường và không nhân nhượng với cái ác cái xấu của donald trump đã truyền cảm hứng cho tất cả những người có lương tri trên toàn thế giới giờ đây những tiếng nói chính nghĩa dần trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết đằng sau khẩu hiệu đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại hẳn sẽ là một thông điệp cao cả hơn, đưa chân thiện trở lại thế giới này.